thôi tôi không chịu đâu ông nghĩ sao vậy bây giờ bọn mình mà ra ngoài sa mạc á nha là vừa đói nè không có đồ ăn ăn nè rồi còn có không có nước uống nữa ngoài sa mạc khô lắm không có một cái giọt nước nào cho ông uống đâu chính như vậy cho nên nó rất là nguy hiểm tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay về đi chúng ta quay về cái vùng đất kia đi được không <laughs> ông đi với tôi mà ông lại nói cái chữ nguy hiểm sao ông không biết tôi là ai hả tôi không là vừa mết Ờ, vô mod thì sao? Ê, tụi mình là siêu anh hùng mà Bọn mình làm gì mà sợ mấy con quái vật đó Cho nên là cứ đi đi Giờ không lẽ ông sợ rồi Ông sợ đúng không? Trời ơi nè nè Tôi nói ông biết nha Tôi không có sợ gì hết trơn á Tôi là siêu anh hùng Vô mod tôi không có sợ Ở đây thì đi Đừng có thách thức tôi Trời ơi Ok Vậy thì bây giờ là tôi với ông sẽ cùng nhau vào trong sa mạc Sao tôi chưa tôi thấy... Đi còn không chịu nhìn nữa Trời ông đi không nhìn đường gì chơi em nói Chưa gì tôi thấy nó hơi bị nguy hiểm ở nha vô mốt nha Trời hố sâu đủ kiểu không nè ơi nhưng mà tôi cũng sợ tôi nói với ông biết Tôi á là siêu anh hùng vô mốt Thì tôi không bao giờ tôi sợ gọi là Mấy cái chỗ là sa mạc thế nào Tôi gặp quá vật tiêu diệt bọn nó luôn rồi à. Đi đi đi Đúng rồi bọn mình phải mạnh mẽ như vậy Bọn mình mới xứng đáng là siêu anh hùng không hiểu không Đúng vậy đúng vậy Ê ê vô mốt vô mốt Ông, ông nhìn nè Ở chỗ này có mấy con này là con con, con đà điểu hay sao nào Hình như mình cưỡi được nó để mình đi sao thảo vô mất ui được được này được này vô mất ui wow wow wow sẽ sẽ sẽ xém luôn nè À, vậy là chúng ta khỏi cần đi bộ luôn vô mốt chúng ta dùng cái con này chúng ta cưỡi đi vô mốt được được được đi đi đi con này điểu này nó chạy đúng nhanh luôn không ông ơi ừ nó, chạy, chạy nhanh đúng không luôn á đi đi đi đi đi rồi ơi vô mốt rồi vô mốt ê ông có thấy gì những gì tôi thấy không um, hình như là tôi cũng có thấy những gì mà ông thấy đó ê hay là bây giờ chúng ta quay trở về được không? Chứ tôi thấy là ở đây à, ngay cả một con rồng to thế này mà nó còn chết ở trong sa mạc thì huống gì là hai đứa mình. Ê, chù cha, vụ này tôi chưa nghĩ tới luôn á. Thôi mình đi về đi. Ờ thôi đi về đi, đi đi. Ủa mà khoan. <laughs> Ủa gì? Ôi mà khoan, chúng ta đi vô từ hướng nào vậy? Rồi xong chúng ta bị lạc giữa sa mạc rồi vô boss ơi ờ, trời ơi sao bị lạc rồi <laughs> ủa ủa hồi, hồi, hồi nãy hồi nãy chúng chúng ta đi đi từ hướng nào vô vậy à, hồi nãy tôi nhớ là chúng ta đi từ hướng tây nhưng hướng tây chỗ nào tôi không biết ờ à, ừ, tôi cũng không biết hướng hướng tây là hướng nào luôn á thôi, ờ, thôi kệ đi kệ đi bây giờ mình mình cứ cưỡi con con con đà điểu này mình mình đi đi biết đâu mình kiếm okay, được okay, ra okay, okay. ôi trời ơi tính vô sa mạc tiêu diệt quá giật nhưng mà vô đây à, mình thấy con rồng chết ở bên kia là mình đã thấy à, hơi sợ sợ ấy bạn ơi thôi đi đi đi đi ôi nguy hiểm nguy hiểm, đi nguy hiểm. Ơi đi đi đi đi trời ơi tôi hả à, tôi không muốn gọi là bị bị chết khô ở trong cái sa mạc này đâu vô mốt ơi à vô mốt vô mốt vô mốt nhìn kìa nhìn kìa nhà dân làng oh my god hợp lý hợp lý quay quay quay quay trời ơi chúng được ta được rồi. cứu rồi trời ơi tôi tưởng là tôi sẽ bị chết ở trong sa mạc chứ nhưng mà không tôi đã được cứu rồi tôi thấy già dân làng rồi à, ui ui có có ông dân làng đứng đứng đứng ở chỗ này tôi lại tôi chào hỏi Ê, ông ơi lại lại chào hỏi ông đi lại chào hỏi ông đi ok ok à dạ con à, chào bác dân làng bác khỏe không bác Xin chào hai cậu Hai cậu đến với làng tôi khách quý Khách quý tôi đợi hai cậu từ sáng tới giờ Vô vô vô đây vô đây Ủa? Trời tôi đợi lâu quá trời lâu luôn á ừ. Ủa vô mó tây Tính ra là ông có hẹn gì với bác dân làng này hả Sao bác ấy biết là hai đứa mình sẽ đi đến đây Kỳ vậy Ủa làm gì có đâu Tôi đâu có hẹn bác dân làng đâu Mà sao bác dân làng lại bảo là chờ tụi mình từ sáng tới giờ ta Ừ ha lạ ta Ủa mà bác chồng con làm gì bác hai cậu đừng có như vậy làm tôi ngại tôi chuẩn bị hết rồi đây hai cậu khách quý nè vô đây vô đây hả tôi đã đây làm vậy một bàn tiệc đầy thịnh soạn đấy chạy oh my god cái gì vậy trời ơi cái gì mà nhiều đồ ăn quá vậy bác trời ơi nhìn nè giống hết thế kỳ này mình tha hồ ăn hết rồi trời gì đồ ăn nhìn nè trời ơi bánh kem nè sushi nè heo quay nè gà quay trời ơi nhiều quá ủa mà sao ngày ở ngoài sa mạc tôi nhớ nghèo lắm mà ta làm gì có mấy cái món này ghê quá ha ủa kỳ à như bác dân làng là gích kích bạn ơi bác dân làng là gích kích á ô gích kích à trời ơi hai cậu à hai cậu ngồi vô đi đừng có ngại nha đây là bàn tiệc tôi đã chuẩn bị dày công lắm cả dân làng chúng tôi đã chuẩn bị để đãi tiếp khách quý đó hai wow. cậu nhớ là ăn tự nhiên nha đừng dạ có dạ ngại. dạ dạ cảm ơn bác dân làng nhiều trời cảm bác ơn bác dân làng à. mới vừa gặp bác thôi mà bác đã cho nguyên cái bàn đồ ăn ủa đâu mất con heo quay vô mất à tôi à, lấy con heo quay ra để tôi với ông có thể nhìn à, thẳng mặt nhau ấy mà à, tôi tưởng là ông lấy con heo quay mà ông chưa gì ông nuốt luôn heo quay chứ <laughs> đó tôi để ra đó <laughs> ok bây giờ tôi hết thấy mặt ông rồi vô mốt tôi chưa thấy cái mặt con heo quay <laughs> ok thôi dạ con cảm ơn bác bác dân làng nhiều nha thôi bọn con ăn nha bác bọn con tự nhiên nha bác trời ăn, ăn tự nhiên nha ăn, đừng ăn, có ngại ăn. ăn đi ăn đi Ôi tự nhiên ở nhà nha Nhâm nhâm nhâm nhâm Trời ơi ngon quá dâu mó đi Đồ ăn ngon thiệt sự luôn á Tôi chưa Nhọn bao giờ đi. Từ lúc mà tôi đi theo ông á Tôi gọi là tôi tôi tôi đi tiêu diệt quái vật á Tôi chưa bao giờ ăn được một cái bữa nào mà nó no đến như vậy Trời ơi, đã đã đã nhọn nhọn, nhọn, nhọn. Ý của ông là tôi để cho ông bỏ đói hả Không có ý tôi á là bọn mình đi tiêu diệt quái vật á Bọn mình tàn là đánh nhau quái vật không à Chứ bọn mình ít khi nào được ăn đồ ăn ngon như thế này hiểu không Ăn đi ăn đi à, à, ừ, nhưng mà khoan vô boss đây ừ, sao mà tự nhiên tôi ăn xong cái tôi thấy hơi buồn ngủ vô boss <laughs> hay là do là tôi ăn nhiều quá cho nên là tôi buồn ngủ à. tôi cũng buồn ngủ sao mà nhức đầu quá vậy ta ủa chỗ này là chỗ nào vậy rồi cái bàn đồ ăn thơm ngon hồi nãy của tôi đâu rồi ừ. thơm ngon ủa ủa ủa khoan ủa, ở chỗ này chỗ này ê vô boss vô boss vô boss vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy ai đánh tôi vậy ai đánh tôi vậy tôi nè tôi nè ôi vô boss ơi trời ơi bọn mình đang ở đâu vậy sao hồi nãy tự nhiên mình đang ăn đồ ăn cái mình buồn ngủ xong mình ngủ cái mình tỉnh dậy mình đang ở chỗ nào đây hả vô boss ủa cái chỗ này là chỗ nào mà ủa sao nó đẹp á ủa cái gì chỗ này là chỗ nào nó bị bắt tôi chỗ nào vậy ừ ủa <laughs> vô boss ơi Vậy có khi nào ông dân làng hồi nãy á Ông chỉ cố tình chuẩn bị một cái mâm đồ ăn thật là ngon Để ông mời hai đứa mình đến đó ăn Và sau khi mình ăn xong mình buồn ngủ quá Xong cái đó ông bay đem bọn mình nhốt vô trong trong nhà tù này không Rồi xong rồi Bị lừa rồi Chúng ta bị ông lừa rồi Mà cái này cái này nhìn không giống nhà tù một tí nào luôn vô mốt Cái gì đâu mà có tơ nhện Rồi tùm lum tùm la nè Vô mốt ơi tôi thấy mấy cái tên nhện này á tôi hay coi ở trong à, phim à, tây du ký tôm ngộ không rồi á tôi thấy mấy cái chỗ hang động mà có tên nhện là thường là có mấy con quái vật nhện nó vô mất oh my god <laughs> tôi không chịu không chịu tôi sợ nhện lắm không muốn ở đây đâu ông yên tâm ông yên tâm trời ơi ông quên mất tụi mình là cái gì hả chúng ta là siêu anh hùng mà ờ, ừ ha bọn mình là siêu anh hùng nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt quái vật mà thì tự nhiên không gặp được con quái vật nhện thì tiêu diệt nó luôn đúng không đúng rồi trời ừ, đất ơi ừ hả ừ sao tự nhiên tôi quên tôi là siêu nhân ra ừ ừ hợp lý thôi được rồi vô mốt vậy bây giờ ông hãy mau đưa tôi hộp sữa vô mốt để tôi biến hình siêu nhân đi đây đây đây đây sữa vô mốt hôm nay ông hãy uống nó vào đi nào ai ok ok thôi được gặp quái vật ở đâu thì ta tiêu diệt ở đó uống sữa vô mốt nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm một à. cảm giác thật vô mốt biến hình hay cuối cùng thì ngày này cũng đã tới mấy ngày nay mình ngứa tay ngứa chân quá bạn ơi mình muốn đi tiêu diệt quái vật lắm rồi hôm nay tự nhiên không vô trong hang động của quái vật nhà anh luôn ha, <laughs> ha. thôi rồi vô mod bây giờ ông không ông ông đưa tôi thanh kiếm vô mod để tôi chuẩn bị chiến đấu với mấy con quái vật nào nhanh lên đúng vậy đúng vậy đây thanh kiếm của ông đây à, thanh kiếm vô mod siêu sức mạnh trời ơi có nhiều bạn bảo mình là thích cái anh kiếm vô mod này lắm luôn á tại vì nó có hình hộp sữa nhìn rất là ngầu <laughs> thôi được rồi vô mod bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên nào let's go đúng rồi như vậy dạ. mới gọi là siêu anh hùng chứ nhưng mà khoan giờ chúng ta phải đi đâu trước vô mod sao nó có nhiều hướng á ta bây giờ tôi mới để ý là nó có nhiều hướng lắm luôn á ừ bên này nè rồi bên kia bên này ba hướng luôn thôi bây giờ bọn mình nhắm mắt chọn đại ha à, tôi nghĩ rằng là mình đi hướng này trước đi vô mod đi đi bên này bên này bên này được, ờ, đúng rồi đi thẳng okay. rồi let's go rồi ui trời ơi cái gì đâu mà ở trong đây thấy ờ, tơ nhện quá trời quá đất à tôi Bà vô mất Tại gì? Tại sao? Tại sao ở đây lại có cái bảng quảng cáo sữa vô mốt vậy? Ủa? Quái vật à, nó cũng thích uống sữa vô mốt hay vô mốt Sao tự nhiên có cái bảng quảng cáo à, của à, ông ở đây Tôi cũng không biết nữa nhưng mà chắc là do quái vật nó thích uống sữa vô mốt á Nên là nó cũng để đây luôn Trời ơi sữa vô mốt là tôi cũng thích mà mà gọi là con người thích mà quái vật cũng thích hả à? Đúng là sữa vô mốt ngon quá mà Ơ nhưng mà khi nào sao hang động nào tôi cũng thấy hộp sữa của ông vậy Trời ơi tào lao ông nội ông nghĩ sao vậy Tôi là siêu anh hùng mà làm sao có thể gọi là đưa sữa ờ, vô cho cho quái vật uống Rồi làm đồng loại của quái vật được à, ok ok vậy thôi vậy thôi Nói giỡn vậy thôi ông không phải thôi gì đâu căng rồi bây giờ ủa cái này đâu ông ơi bây giờ bọn bọn bọn mình phải phải phải phải đi đi đi qua bên đây nè đi từ từ thôi từ thôi vô mod nhận bị phỏng á trời ơi sơ sẩy một tí thôi nha là rơi xuống lava là ông sẽ trở thành hộp sữa ờ, gọi là gì ta hộp hộp hộp sữa nướng luôn á <laughs> trời ơi ok đi qua tôi biết thành sữa than luôn <laughs> ê ok từ tôi quên mất tại sao tôi lại không dùng cái kiếm của tôi để đập mấy cái mạng nhện để ra ta đi đi đi cho nhanh đúng không à, ok đúng rồi đó ui ui đau quá đau quá đau quá đau quá ơi cái đoạn này phải phải bắt cua nha vô mốt nha cẩn thận nha vô mốt ok đập này đập này đập này cái gì vậy <laughs> cái gì vậy sao chưa gì vậy? ông té xuống rồi tôi kêu ơi siêu anh hùng kiểu này là chết rồi vô mốt ơi trời ơi đây đó là lỗi kỹ thuật thôi lỗi kỹ thuật thôi đây ông coi tôi nè một hai ba đâu ông đâu tôi nè rồi làm gì uống sữa vô bót vô mới được nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm một cảm giác thật là vô mốt đó bây giờ tôi phải uống sữa vô mốt vô thì tôi mới có thể gọi là đi di chuyển nó mượt mà được Ê, ông có thể dùng cây kiếm đó um, à, đợi tí à, đứng đó để tôi tí à, đứng đó để tôi tí à. à, thấy uh, ông gọi là cố gắng ngầu lắm nhưng mà tôi thấy không ngầu tí nào hết vô mốt à gì đâu mà chậm vậy nhanh lên xíu từ từ ông cứ bình tĩnh tôi sắp qua rồi đấy tôi đang rất là nhanh mà ông không lẽ tôi nhanh sao đây đây qua rồi tôi qua rồi tôi qua rồi tôi qua rồi ôi nhanh nhanh nhanh nhanh trời ơi tôi đứng đây tôi sắp nữa tôi ngủ luôn rồi đó ông nội nhanh lên nhanh lên nhanh lên à, ghê chưa ghê chưa ghê ghê ghê rồi ok tiếp theo gì đây trời ơi lại tiếp tục là bắt cua sao mà cái mắt quái vật đâu mà tôi không thấy quái vật đâu tàn hay bắt cua vậy trời nhảy qua đây nhảy qua đây vô mất nhanh lên nhanh lên hey hey ok rồi hey qua đây vô mất đây à. cẩn thận nha cẩn thận nha Ê coi chừng rơi xuống lava đó ok qua đây qua đây trời ơi, tôi là tôi thấy là tôi là tôi là tôi là siêu nhân vô bot này đi siêu nhân vô bot trời đất ơi À, trên đó nó có cái rương gì kìa giống hết ông coi thử coi đây nè ở đây có cái chìa khóa nè bây giờ tôi sẽ quăng xuống cho ông nha đây đây quăng xuống em ở đây coi chừng lê coi chừng nó rơi xuống xuống lava đó ờ ok rồi xuống xuống xuống xuống xuống dưới đây nè giống hết ở đây đây rồi ok mở cửa nè Ê, ừ. mốt ơi, tôi thấy con gì mà đó kìa mốt thôi ông ấy. Nó ghê quá, nó ghê quá, nó ghê quá, nó ghê quá ông ơi. Thôi bây giờ ông ừ. vô ông tiêu diệt nó đi, ông có thanh kiếm vô mốt mà. Nhưng mà tôi ờ, có thanh kiếm vô mốt nhưng mà ông là siêu nhân vô mốt mà ông phải vô chứ. Ủa bộ ông không phải là siêu nhân vô mốt hả? Ờ tôi thì tôi là siêu nhân vô mốt nhưng mà con quái vật này to quá nên tôi quyết định nhường ông nó vô đi. Ấy à. Trời ơi, ấy à. Vô. <laughs> Đi vô. Ok, trong đó mình nha vô. <laughs> Trời ơi tôi không ngờ là lại có một cái người siêu nhân như ông luôn á Bây giờ ông nhìn tôi nè ba hai một bạn ơi Ây da Ây da Ôi Ôi trời ơi Con này Cái con này không phải là quái vật nhện bình thường như mod đây Con này con nhện người Rồi sao ông rơi xuống là ba rồi Ông rơi xuống là ba Rồi sao ông chết Trời ơi sao không chịu cứu tôi Tại vì con này nó bự quá Tôi không kịp quýnh nó Đây để tôi để tôi Trời ơi cái gì đâu Siêu nhân châu boss yeah! Dạ! Mày mày mày mày mày mày mày Mày lại đây lại đây mày nè mày nè mày nè mày nè mày nè ơi vô mốt tôi hết máu vô mốt cho tôi miếng sữa vô mốt đây ơi ờ ờ, ờ ờ nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi đây đây đây sữa đây sữa đây sữa ôi không chết queo mà mày quá uống miếng sữa miếng sữa vô nhầm nhầm Ôi trời nguy hiểm quá Ủa vô mốt ơi tính ra là cái con quái vật nhện hồi nãy chúng ta giết nó mà nó không rơi cái gì ra cho chúng ta hả vô mốt chẳng hạn như kim cương chẳng hạn Ủa không có gì vậy Ủa như nó góp trong người tôi cái gì nè Một cái cây que gỗ với lại một tờ giấy nữa không ơi ừ. Ủa que gỗ với lại tờ giấy hả ủa cái này là cái gì ta sẽ tự nhiên lại rơi ra que gỗ ta đáng lẽ nó phải rơi ra kim cương chứ nhờ đâu từ từ để phong xem thử coi cái tờ giấy này ghi gì đây ờ uh... oh, vô mốt ơi tính ra cái tờ giấy này nè nó có những câu hỏi chúng ta nè hình như là chúng ta phải trả lời câu hỏi mới được phần thưởng gì hay sao á đâu đâu để để, Ôi, thử này. xem thử nha ừ nghe cũng hấp dẫn á đâu tôi đọc thử xem coi câu hỏi là các bạn có thấy được hình ảnh của sữa vô mốt xuất hiện bên trong minecraft trong 7 ngày qua không một là có nha, rất là nhiều Hai, lâu lâu mới thấy Và ba là không có thấy luôn u Trời ơi các bạn ơi, thì ra là cái cái cái tờ giấy này nó có những câu hỏi với chúng ta các bạn ơi. Ồ hợp lý hợp lý. Vậy thì bây giờ mấy bạn fan hãy cùng với Phong trả lời những cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này nha bạn nha để xem coi chúng ta sẽ được phần thưởng gì nha các bạn. Okay. Thì câu hỏi vừa rồi Phong đã đọc cho các bạn nghe đó. Bây giờ các bạn hãy cùng trả lời với Phong nha. Ok, các bạn có 5 giây để trả lời những câu hỏi bên dưới nè. 1 2 hay là 3 nha các bạn nha. Hay để Phong đón coi Chắc là Phong sẽ thử trả lời câu hỏi là một đi xem coi có nha rất là nhiều nè Bởi vì hồi nãy bạn cũng nhớ rồi đó Là chúng ta vào trong cái hang động của quái vật Chúng ta thấy rất là nhiều những cái hình ảnh của sữa vô mod luôn Chơi mình thấy rất là nhiều trong Minecraft Đó mình chọn câu trả lời là số 1 nha bạn nha Để xem coi nó nó nó sẽ được cái gì đây Đâu để xem coi Ui Ui cái gì đây What the hell Vô mod vô mod ừ. nhìn nè cái cái cái cái cái cái que gỗ hồi nãy tự nhiên bây giờ nó biến thành một cái kiếm lửa này vô boss ơi ui hợp lý quá vậy ta ui wow, trời ơi trời ơi vip wow. Ờ, vậy Vậy là chúng ta chỉ cần trả lời câu hỏi thì ngay lập tức cái que gỗ kia sẽ biến thành một cái loại vũ khí cho chúng ta bạn ơi. ui hợp lý quá vậy, hợp lý quá vậy. Ok ông Mod, bây giờ ông hãy sử dụng cái kiếm lửa để đi chiến đấu cùng với tôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên cái hang nhện tiếp theo nào. Let's go, let's go. Let's go Rồi ok Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn đến căn phòng tiếp theo nha bạn nha Hồi nãy là mình đã đi qua căn phòng lửa nè Là căn căn phòng lava ở bên này nè Tiếp theo nữa chúng ta sẽ chọn căn phòng nào ta Ờ uh, Ayomot Hay là mình đi bên căn phòng này đi Ayomot Tôi thấy bên này có vẻ hợp lý hơn nè Đi đi đi đi Rồi Ui Ôi, Ôi, cái này giống mê cung ấy vậy Cái này là mê cung chứ còn gì nữa ông nội Trời ơi Yomot ơi mình kiểu này là mình bị lạc cái Yomot Tôi à, tôi tôi chơi dở mấy cái trò này lắm Trời ơi ông ơi ông đâu mất tiêu rồi tôi với ông bị lạc rồi <laughs> tôi sau lưng ông nè trời ơi ông bị mù à trời ơi bên này nè bên này nè để tôi đi kiếm đường coi trời chết rồi trời ơi đường cục không à bây giờ làm cách nào để thoát ra ngoài lú luôn rồi xong rồi không à đây em đường ở đây nè phong ơi đây ơi đi theo tôi nè thôi được rồi tôi đã biết cách để có thể thoát ra khỏi chỗ này rồi bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng góc nhìn ờ, gọi là thứ ba chúng ta đi như thế này ôi đúng rồi nè ở <laughs> đâu ngoài đường nè hợp lý hợp Ui, lý hồi nãy là tôi đã kiếm được đường ra rồi trời ơi ủa vậy hả ai biết đâu ok tiếp theo là gì đây ui ôi ui ôi bây giờ dưới này mà rơi xuống dưới là xong luôn á ông gì vậy đây gì vậy ông đánh tôi á tôi hù tôi hù ông thôi tôi hù ông thôi để tôi xem coi trời ơi chỗ này cao lắm vô mốt ơi chỗ này rơi xuống dưới cái là đăng xuất khỏi trái đất luôn vô mốt ờ hẹn luôn đó nha ê cẩn thận nha bây giờ thôi bây giờ tôi nhường ông nhảy trước á <laughs> chỗ nào nguy hiểm ông cũng nhường tôi vậy Ờ, tại vì ông là siêu anh hùng đúng không bây giờ ông phải thể hiện được cái ông bản cứ, lĩnh của mình ông lúc nào dạ. cũng cứ ông là siêu anh hùng ông là siêu anh hùng trong khi ông là cái người gọi là kêu tôi làm siêu anh hùng chứ ai ok <laughs> thật ra là tôi chỉ giỡn thôi chứ mấy cái trò con nít này tôi qua cái một ấy mà Ê, ôi trời chỗ này là cây xương rộng với ông hết cẩn thận nha trời ơi đau quá đau quá ờ. <laughs> tạm biệt tạm biệt với ông hết tôi không ngờ là ông là dở gì luôn á coi tôi nè hey hey ok leo đây Trời ơi quá là đơn giản luôn bạn ơi Cực kỳ nhanh gọn lẹ Ở dòng boss này ông đâu rồi Ê tôi đây tôi đây tôi đây Nhanh lên nhanh lên trời ơi chỗ này còn đến tận gọi là mấy con quái vật cho Tôi nghi là mỗi căn phòng là một quái vật đó cho nên nhanh lên Hơi mất thời gian á nhanh lên nhanh lên Ây cha Ây cha Hay cha. quá Hay Mà sao không lên được nữa Tôi vẫn qua được Tôi vẫn ghê, qua được Ghê ghê vẫn qua được ghê, ghê. Uầy, dạ, dạ, dạ, bám tường luôn ghê vậy Wow, tôi định, nói định. rồi, tôi có kỹ năng, tôi có kỹ năng mà Ok, ok, rồi rồi, để để để tôi nhảy qua nè, trước nè. cho Ghê chưa Rồi, ghê <laughs> Thôi, tôi nhường ông nhảy qua trước, đáng lẽ để tôi thể hiện Nhưng mà thôi tôi nhường trong đó Ok, ok Ui, rồi lên trên nè Bây giờ làm gì tiếp ta, có cái rương đây <gasps> Trong cái rương có một cái cần gạt Ui, lại là tiếp tục là một con quái vật nữa Ông hết này tôi nghi lắm nha Ok, để xem thử coi Mở ra, mở ra nào Hi. <gasps> Cái gì kia Oh my god Oh my god quái vật gì mà nhìn thấy ghê vậy trời ơi quái vật này là quái vật ừ, tên là gì vậy vô cái con này là nó là một sự kết hợp giữa con nhện và con heo cho nên nó được gọi là quái vật heo nhện quái vật vật heo nhện sao tôi nghe cái tên nó không được dễ thương thế nào ha mặc dù là tôi rất thích ăn thịt heo nhưng mà con heo này thôi tôi từ chối ăn thịt nó tại vì nó hơi ghê quá được rồi vô mít nãy là à, hồi nãy là tôi bắt cua trước rồi còn lần này tôi nhường trong qua trước á qua đi vô mít đừng, đừng có đánh đừng có đánh để tôi nhìn nè nhìn nè nhìn tôi nè qua làm thịt nó đi làm thật đi Yowatt What's up man Oh, oh my god, đỉnh quá Yowatt Trời ơi, hay quá Yowatt ơi, ờ, cô Yowatt đây, Trời ơi, Yowatt Bạn nghĩ bạn đánh được mình sao Cô Yowatt, cô lên cho thằng con này bỏ Bạn nghĩ bạn đánh được mình sao ơi ơi trời ơi trời ơi trời ơi bạn ơi bạn nhìn kìa vô mốt đang đánh nhau với một con quái vật nhện heo mọi người ơi trời ơi chuyện gì khó có vô mốt lo có vô mốt có lên trời tôi đứng này tôi là từ từ tôi sẽ biểu diễn lắm coi ủa màu khai từ sao nó sao, sao nó bị nó ơi nó bị dướng vô tơ nhện này vô boss này quýnh nó đi quýnh nó đi dướng vô chính cái tơ nhện của nó luôn quýnh nó đi quýnh này để tôi phụ ông tôi phụ ông hey mày mày quá giật nhện mày này mày, mày nè mày nè quá giật quá giật của chúng tôi à mày, mày, mày. ôi ôi ôi cái chân nó ngạm chúng tôi nó ngạm cái đầu tôi <laughs> mày hả mày Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tiêu diệt được cái con quái vật nhện heo rồi Thời luôn các bạn, con quái vật nhện heo nhìn hơi bị kinh dị luôn Mình cứ sợ nó sẽ ăn thịt mình các bạn à, sợ thực sự luôn á Ơ vô mod, vô mod, nó có rơi ra được cái tờ giấy với lại cái cái que gỗ giống hồi nãy không vô mod ừ. Ôi có rồi nha, nó lại tiếp tục rơi ra cái tờ giấy nè với lại cái que gỗ nè, không thấy không? hợp lý hợp lý, để tôi coi coi câu trả lời tiếp theo là gì đây Để xem coi món vũ khí tiếp theo chúng ta sẽ được nhận là gì nha các bạn nha Mình thấy tò mò luôn nè Ok, để mình đọc thử nha các bạn Câu hỏi tiếp theo, các bạn nghĩ về về câu nào nhiều nhất khi nhắc đến vô mod một một cảm giác thật vô mod hai vô mod cung cấp năng lượng ba sau giờ học là uống vô mod uhm, ba câu hỏi này coi bộ gọi là mình nghe hơi nhiều luôn á bạn ơi tính ra nha là câu nào cũng gọi là đúng hết trơn á nhưng mà để mình nghĩ coi câu mà mình nghe nhiều nhất thì mình nghĩ chắc là một cảm giác thật vô mốt ừ đúng rồi mình nghĩ chắc là câu này á bạn có bạn nào trả lời câu số 1 giống như mình không chứ mình nghĩ rằng là cái câu này là một cảm giác thật vô mốt mình chọn là câu 1 nha ok để coi coi có đúng không nha mấy bạn Wow, trời ơi dấu mốt ơi nhìn nè Nó biến thành một cái cây kiếm kim cương này dấu mốt ơi Ơ nhưng mà sao cái kiếm này bèo quá ta Bình thường rồi cái kiếm kia là rơi ra cây kiếm lửa Thì tôi nghĩ rằng cây kiếm của con quái vật nhện heo này Nó phải rơi ra cây kiếm ờ, hình cái đầu con heo chứ ha Sao nó rơi ra kiếm ờ, kim cương ta Ờ cái kiếm này Ủa sao cái kiếm này nhìn nó hơi kỳ kỳ á, hơi phèn phèn ha Ừ nó hơi phèn phèn á vô mốt Thôi nhưng mà không sao dù gì chúng ta cũng đã nhận được câu hỏi tiếp theo Và cũng đã có được được thêm một thanh kiếm đó là kiếm kim cương nha bạn nha à. <laughs> Rồi ok vô mốt bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến với Ờ, cái gì ta cái con quái vật tiếp theo nào let's go let's go let's go go rồi sau khi tiêu diệt xong hai con quái vật ở hai cánh cửa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cánh cửa tiếp theo nha bạn nha Trời chỗ nào cũng có tơ nhện hết vô mót đây, đúng là quái vật nhện mà. Đây đây đây đây đây. Ui, chỗ này làm gì đây? Ôi giời, cái chỗ này phải phải đi bằng nước lên nè. Ờ, chỗ này mình phải bơi lên nè. Ui, dạ tôi nghi lắm nha, nhiều khi quái vật bên đây là quái vật nước cái vô mót đây. Có khi nào là quái vật nước không? Quái vật. Ừ, có khi nào đó là heo nhện không ta? à, ờ, đâu lộn không. cá heo nhện không cá, cá nhện nhện cá nhện hả không tôi không biết nữa tôi không biết nữa nhưng mà cứ qua nó xem thử đi ok leo nè bơi nè à, à, rồi ok lên đây đây lên vô mít yeah. À! rồi ok lên rồi nhưng mà bơi thôi mà ông, ông, ông la vậy ok nhảy qua đây ở đây bắt cua nè hey, hey, hey. trời ơi tôi định bơi vô mít rồi sau đó mình nhảy mình nhảy xuống dưới đây đúng không Bụp, ok rồi xuống đây vô mít rồi ok tiếp tiếp sao lại là tiếp tục một cái banner một cái banner <laughs> sữa cho mod gì nữa cho mod ủa sao cái này vậy? là chắc chắn là quái vật ở đây á nó thích uống sữa tôi rồi sữa của tôi gọi là quá mạnh mà nên là kể cả người hay quái vật gì đều thích uống sữa luôn Ồ ghê ghê ghê Thôi được rồi Nói chung là sữa dụng mod con thiệt cái Ok đi đi đi Ủa Ui Ủa vậy bên này là gì đây ui một cái cây tơ nhện vô mót ơi ôi cái này này mình phải đi qua ôi ôi cái này nước acid nước acid ôi nước, nước acid, acid. À, đâu quá đâu quá trời ơi ôi nguy hiểm dữ trời nước axit hàng gì vừa mới bước xuống Nặng cái thôi rồi à, xém nữa mình mất cái chân luôn bạn ơi ok cẩn cẩn cẩn thận cẩn thận leo đây đây đây hey hey hey hey ok leo đây nào cho mốt rồi xong tôi dưới tôi nhà đi <laughs> tôi dưới tới nhà đây để đập ra đã mày mày ok rồi qua đây hey hey ờ, cây leo lên trời cái cây này cao quá vậy leo nãy giờ chưa tới nữa rồi không gì ôi rồi tao nhện nhiều quá ông rồi xong tôi dướng tôi nhện nữa rồi trời mấy cái tao nhện đấy ghét này thả nó ra coi đây có cái gương kìa có cái gương kìa u hình như cái gương này là đồ ấy Ê, coi gì vậy u một cái cần gạt ui vậy là có thêm cái cần gạt nữa rồi mất ok đi đi đi bây giờ mình đi xuống vô mất đây đi đi đi ok uhm. vậy là tiếp tục sẽ là một con quái vật nữa nè ấy à, rồi xong rơi xuống rơi xuống nước à xíu rồi trời đâu quá sao ông cũng rơi vậy ok nhảy qua đây nhảy qua đây hey. Ui, thấy à. Rồi ok, để tôi xem coi <gasps> Ui, giống mốt ơi Lần này đúng thật là quái vật nhện này giống mốt ơi Nhìn kìa Ui. Ôi trời ơi, nguyên con nhện nó to Ôi trời, nó có chất độc bên dưới kìa, thấy không Con nhện này là một con nhện siêu to khổng lồ Ở bên dưới bụng của nó còn có thêm chất độc gì nó Nó cứ bốc lên bốc lên nữa kìa Ê con nhện kia Tại sao ngươi lại bắt bọn ta đến đây Hả con nhện kia Cuối cùng thì hai đứa nhóc tụi bay cũng đến đây rồi sao ha này, hai đứa bay chuẩn bị trở thành món mồi ngon của ta rồi đó À, à, à À, cái gì? Món mồi ngon là sao? Ý ngươi là như thế nào? Nói như vậy mà còn chưa hiểu nữa sao Thì ta chính là người đã kêu bọn dân làng bắt hai đứa ngươi đến đây bất cứ ai đã vào trong hang động của ta thì đều sẽ phải bị ăn thịt hết <laughs> à, ta sẽ ăn thịt con bay sau đó ta sẽ cưa cho mấy đứa em của ta ăn nữa <laughs> mấy đứa em của ngươi á ủa mấy đứa em của ngươi là ai ta ủa, ủa khoan từ em của ngươi có phải là quái vật nhện lửa và quái vật nhện heo không hồi nãy ta mới vừa tiêu diệt hai đứa nó nè quăng cây kiếm ra cho nó xem cho mất nè có phải nè, hai cây kiếm nè phải hai đứa này không à, cái gì Hai đứa người dám tiêu diệt em của ta Trời ơi em của ta Ủa vậy hả ai biết đâu Tại vì ta thấy bọn chúng là quái vật cho nên ta tiêu diệt thôi Ai vậy đó là em của ngươi hả Thôi xin lỗi nha Nhưng mà ta nói cho ngươi biết trước bởi vì ngươi chính là quái vật cho nên là bọn ta cũng không tha cho ngươi được đâu Bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi Đúng vậy ừ, ừ, Giỏi lắm Vậy thì mau mau qua đây xem nào Qua thì qua luôn Ta sợ gì ngươi Tiến lên nào vô bếp Dài Ê, Tôi, tôi, tôi quá. đưa cái kiếm cho tôi em đợi Em chưa đưa cái kiếm cho tôi Ai da vậy sao ông vô dụng tiêu hết ông tàn té không vậy ông đánh lên đi tôi bay lên liền hủy chết ok để bánh. tôi ai quái giật nhện nè ui coi chừng nó quýnh một mình nó vô boss rồi quýnh nó đi mày, mày, ông nhìn tôi nè ông nhìn tôi nè đó cho nó cháy luôn hay quá cho thành nhện thiêu vô boss ôi trời nó trốn đi hết vô boss nó trốn kìa nó trốn kìa nhảy xuống trốn, luôn trốn mày mày trốn à ôi trời con này đúng là quái giật nhện nước vô boss đây nó chui xuống nước để quýnh một mình nè mày mày ui ôi ôi con này nó khôn ghê luôn á nó chui xuống nước thì nó đánh mình á mình không có đánh được nó đâu ờ đúng rồi đánh á mình mình khó đánh nó ghê luôn á mày mày mày mày nè mày nè nhện nè nhện nước nhện nè nhện nước cho chúng tôi nè mày mày mày mày mày ui ui ui ui ui hình như cái kiếm lửa của ông là vô dụng với nó vô mốt ơi nó không bị cháy được ôi con này con này nó khôn ghê luôn á mày mày mày mày mày mày mày mày tại sao tại sao hai người dám đánh ta ta ta ta sẽ ăn thịt hai đứa mày Ê, còn lâu nha, còn lâu nha Này thì chết nè <laughs> quá là đơn giản luôn bạn ơi tính ra là con quái vật mạnh nhất cuối cùng cũng đã bị mình tiêu diệt rồi tưởng là cái động nhện như thế nào hóa ra là mấy con nhện này yếu xìu yếu xìu chắc là nhờ vào có sữa vô mốt giúp cho mình cung cấp thêm năng lượng và sức mạnh đó bạn ạ à. <laughs> ok vô mốt vô mốt nó có rơi ra tờ giấy với lại cái cái cái cái, cái que gỗ không nhiên là có rồi đây nè nó lại rơi ra nữa nè ok ok để tôi đọc câu hỏi tiếp theo coi nó là cái gì nha ok đọc nào câu hỏi tiếp theo các bạn biết đến sữa Yomot đa phần là từ đâu? Một là Minecraft, hai là TikTok, ba là Facebook và bốn là YouTube. Ồ, oh, thì ra là như vậy. Hey, câu trả lời này thì hơi khó nha Tại vì các bạn biết sao Trong Minecraft mình cũng thấy sữa dâu mod Trên TikTok mình cũng thấy sữa dâu mod trên facebook mình cũng thấy và kể cả youtube mình cũng thấy sữa dâu mốt luôn bởi vì sữa này quá là nổi tiếng rồi cho nên mình không biết phải trả lời câu hỏi nào hết trơn á mấy bạn hãy giúp cho phong trả lời nha chứ phong là riêng phong là phong không biết rồi đó bây giờ là phong sẽ thử đoán thử nha à, à thôi nhờ dâu mốt đi ê dâu mốt ông cứ biết là từ đâu không thật ra là những câu hỏi ở trên đó đều là một câu hỏi chính xác luôn bởi vì là sữa vô mốt xuất hiện ở tất cả mọi nơi luôn nhưng mà một điều đặc biệt đó chính là sữa vô mốt lại còn xuất hiện ở trên kênh của các thành viên hero team nữa bởi vậy mấy bạn fan rất là thích luôn Ờ, nếu như mà đúng như Mod nói thì mình nghĩ rằng là câu câu trả lời sẽ là xuất hiện ở trên YouTube rất là nhiều nha bạn nha. Tại vì ở trên YouTube á là có rất là nhiều những YouTuber, những người gọi là thích sửa Mod làm video về sửa Mod cho nên mình nghĩ sẽ là câu trả lời sẽ là YouTube. Ok, còn mấy bạn trả lời câu hỏi là gì thì hãy nhớ comment xuống mình dưới cho mình biết nha. Để mình xem coi có đúng không nha bạn. Que gỗ ơi, que ổ ơi, hãy biến thành vũ khí cho ta đi. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, que gỗ đã biến thành món vũ khí tiếp theo rồi bạn ơi. nhưng mà cái này là vũ khí gì ta? Ủa, hình như cái này là một cây kiếm băng mọi người ơi. Wow, nhìn ngầu quá ta. Bây giờ hết tính ra ừ, cây nó ngầu với trời. Ra, ông cũng lụm hết vậy. Trời ơi, bây giờ mà tôi cầm hai cái cây này mà đi đánh nhau với quá vật đó là hết bá cháy luôn á ừ nhìn ngầu quá là ngầu luôn ấy đâu mốt ôi trời các bạn ơi tính ra hôm nay trả lời có ba câu hỏi thôi mà mình đã có được gọi là ba món vũ khí siêu xịn luôn rồi các bạn ơi còn mấy bạn mấy bạn thấy câu trả lời nào là hay nhất câu trả lời nào là đúng nhất hãy nhớ mình xuống bên dưới để cho mình biết nha à mà quên nữa cuối video này phong sẽ có thêm một câu hỏi nữa dành cho tất cả mọi người nè để coi mấy bạn hãy thử đón coi mấy bạn có trả lời giống như phong không nha câu hỏi của phong là như thế này câu nào nói đúng ý của các bạn nhất một Thấy sữa dâu mốt là mua liền hai Từ từ mua sữa dâu mốt cũng được và ba là không mua sữa cho mod đâu đấy đó chính là ba câu trả lời mình dành cho mấy bạn mấy bạn hãy thử trả lời một trong ba câu hỏi này nha okay. mình cá chắc là những bạn nào mà thích sữa vô mod giống như phong sẽ chọn câu số 1 còn bạn nào mà thích bình thường thì sẽ chọn câu số 2 còn bạn nào không thích thì sẽ chọn câu số 3 nhưng mà phong nghĩ rằng là chắc chắn mấy bạn thích hết rồi tại vì sữa vô mod ngon mà đúng không vô mod có thích sữa vô mod không vô mod nhiên là tôi thích sữa vô mod rồi đó ngày nào tôi muốn luôn nè rồi đó thì còn mấy bạn thì bạn có thích sữa vô mod hay không hãy cơ